Ở đây bạn nào thích ăn bánh ướt hoặc cơm sườn thì đừng bỏ qua video này nhé. Hôm nay Màu sẽ chia sẻ bí quyết nấu nước mắm để ăn bánh ướt và cơm sườn siêu ngon luôn nha mọi người. Nguyên liệu nấu nước mắm cũng rất đơn giản, gồm 3 lát khóm cùng tỏi băm và ớt băm. Màu sẽ dùng hai chén nước, một chén đường và một chén nước mắm, tỷ lệ là 211 nhé mọi người. Khuấy đều lên khi tan hết đường, Màu sẽ cho vào 3 muỗng canh giấm, một muỗng cà phê muối cùng 3 lát khóm vào nấu dưới lửa nhỏ. Chắc nhiều bạn thắc mắc vì sao nấu nước mắm mà Mọc có cho muối vào đúng không? vì khi cho muối vào thì nước mắm sẽ bảo quản được lâu hơn à các bạn nhớ trước khi cho đường và nước mắm vào nấu thì hãy đợi nước vừa sôi thì mới cho vào nhé vì như vậy nước mắm sẽ trong hơn công thức nước mắm như mập để trên màn hình cho các bạn nếu nấu nước mắm ăn bánh ướt hoặc bánh cuốn thì chỉ cần nấu sôi lửa nhỏ 5 phút là được rồi nhé còn nấu nước mắm ăn cơm sườn thì các bạn nấu thêm 15 phút nữa là đã có nước mắm ăn cơm sườn sánh kẹo và cực kỳ ngon luôn nha còn bây giờ mời các bạn thưởng thức cùng mập và chúc các bạn thành công nha